Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương phàn phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bào thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hộ Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật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 vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo ai lực Phật vân tầm về nơi Pháp hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con chúng con kinh bạch chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con chúng con xin kinh bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa ba vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con tăng ni phật từ chùa ba vàng Xin thành tâm đối trướng tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng để tăng thắng công đức tam bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi đại hùng bao điện Chúng con dân nạn tâm hương khai bạch tam bảo chứng minh gia trì Chư hộ Pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa ăn cư kiên hạ của chư tăng giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu pháp liên hoa Bùi thứ sáu Phẩm thí dụ thứ ba Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trọng ứng phát nguyên đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ đề của mười phương chư Phật để hộ trì tam bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian đem tất cả công đức hồi hương cầu vô thường Bồ Đề. Và hiện tại chúng con ngồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chánh Pháp Phật đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài can chung ác ma phá hoại Phật pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ Nguyện trên sư phụ đường xứng khỏe trụ thế xa ba được dài lâu để hoàng dương giao pháp Phật phổ đô quần sanh và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật Nguyện cho gia tiên tiền tô hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật từ tại chùa. Nương nơi công đừng tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cùng nguyện hệ tay chư thiên chư hộ Pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân dự gìn bờ cõi an ổn nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc ủng hộ cho phật pháp khiến được hưng thịnh nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài được an lạc trong giáo pháp của phật chúng con ngưỡng nguyên mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Nam mô Thượng Gia Hộ Bồ Tát Ma Tát chi tâm đàn lễ nam mô thập vương nghe đần lễ nam mô thập vương công giới những thiên nghe à, tôn pháp chỉ tâm đàn na lễ nam mô thập ma vương nghe không giới những thiên hiền thánh tăng ma vi diệu à, rực à, sâu à, vô thường nghe trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mây con nay thầy nghe được thọ tri nguyện hiểu Nghị à, chân à, thực à, của như lai Nam mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bồn Sư Thích Ca bồn sư thích ca mâu ni hơn sáu muôn lời thành bay cuốn dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần ở trong miệng chất để hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xa lời ở trên lưới sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba à, nghe nam mô pháp hoa hồi thượng văn bồ tát nam hoa hối thượng phật bồ tát nghe nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát thỉnh đại chúng dở trang 118 mục số 17 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm thị Dụ Thứ Ba Tiếp theo xa lời vâng nghĩ của ông Nghĩ sao ông truyền già đó đồng đem xe trưng bao lần cho các người con có lỗi hư vòng chẳng xa lời phấn thưa thưa thế tôn không ông trưởng giả đó chỉ làm cho các người con đằng khỏi nạn lửa toàn thân màng chúng nó chẳng phải là hư vọng vì sao nếu đường toàn thân mang bèn đã được đồ chơi tốn đem hương nữa là dùng phương tiền cứu vớt bước ra khỏi nhà lừa thế tôn dầu ông trường già đó những đến chẳng cho muộn thứ sẽ rất nhỏ con chẳng phải hư vọng vì sao vì ông trưởng già đó chương có nghĩ như vậy ta dùng chứng phương tiện cho các con đằng ra khỏi vì nhân duyên đó nên không hư vọng vậy hôn thuận vì ông trương và tự biết mình của vô vô lượng muôn lời các con mà đồng cho xe lớn vườn bảo ngài xa lời vẫn ngày thấy ấy thấy như lời ông nói xa lời vẫn như lai cũng lại như thế Phật là, cha của tất cả thế gian ở nơi các sự sợ hãi suy não lo buồn vô minh che tối hết hẳn không còn thừa mà tròn thành tựu vô lượng chi kiến chi lực vô sở uy có xứng đại thân thông cùng xứng trí huệ đầy đủ các món phương tiên trí huệ ba la mừng đại từ đại bi thường không hề lười mọi hăng vi câu việc lời lành cho tức cả muôn loài ma dân vào nhà lửa tam giới cụ mục này để độ chúng sinh ra khỏi nạn lửa sinh già bệnh chết lo buồn khổ não ngu si tối tâm ba độc giấy bảo cho chúng sinh đẳng vô thượng chính đẳng chính giác Ta thầy các chúng sanh bị những sự sanh và bình chết lo buồn khổ nào nó đốn cháy cũng vì năm món dùng tai lời mà bị càng điều thống khổ lại vì tham mê đeo đuổi tìm cầu nên hiện đời thọ càng điều khổ đời sau thọ khổ địa ngục sung sinh ngã quỷ nếu sinh lên trời và ở trong loài người thời nghèo cùng khốn khổ bị khổ về người yêu thương xa lìa kẻ oan ghét lại gặp gỡ các môn khổ như thế mà chúng sanh chiếm trong đó vui vẻ giàu chơi chẳng ngay chẳng biết chẳng kính chẳng giờ cùng chẳng sanh lòng nhàm không cầu dài thoát ở trong nhà lửa tam giới này đông tay ráo chạy này dầu bị có nhiều vừng chẳng lấy làm lo xả lời phận Tướng phấn thấy việc này rồi bèn nghĩ rằng ta là cha của chúng sinh nên cứu chúng nó ra khỏi nạn khổ đó ban cho vô lượng vô biên món trí huệ vui của phần để chúng nó dạo chơi xa lời vâng đức như lai lại nghĩ nếu ta chỉ dùng sưng thần thông côn sưng trí huệ bồ dưỡng vương tiền ma vì chúng sanh khen người càng mong trí kiến trí lần vô sơ uy của như lai ân chúng sanh chẳng có thể do đó mà đặng độ thoát sao vì các chúng sinh đó chưa khỏi sự sanh già bệnh chết lo buồn đau khổ đường bị thiêu đốt cho trong nhà lửa tam giới làm sao có thể hiểu được chi huệ của phần xa lời vương như ông đường giả kia giàu thân và tay có sức mạnh mà chẳng dùng đó chỉ ưng cần phương tiện gắn cứu các con thoát nạn nhà lửa rồi sau đều cho sẽ trưng bao lớn đứng như lai cùng lại như thế giàu có trí lực cùng xứng vô ý mà chẳng dùng đến chỉ dùng trí huệ phương tiện nơi nhà lửa tam giới cứu vớt chúng sinh vì chúng sinh nói ba thừa thanh văn duyên giác cùng Phật thừa mà bảo rằng các người không nên đưa ở trong nhà lửa tam giới chờ có ham mê các món sắc thanh đương vì xuống thô hèn nếu tham mê ăn dân ai nhiệm thời sẽ bị nó đổ các ngươi mau ra khỏi ba cõi sẽ đặng chứng ba thừa thanh văn diện giác và phật thừa nay ta vì các ngươi mà báo nhiệm việc đó quyết không dối vậy các ngươi chỉ nên siêng năng tinh tấn tu hành đức như Lai dùng phương tiện ấy để, để vô dân chúng sanh tăng đến lại bảo các người nên biết rằng pháp ba thừa đó đều là pháp của các đức thánh khen người là pháp tự tại không bị ràng buộc không còn phải nướng ga tìm cầu ngồi trong ba thừa này dùng các món căn lực dạng chi thánh đạo hiện định vô lầu cùng giải thoát tam muội vân vân đệ tử vui sướng đẳng vô lượng xứ an khốn khoái lạc xa lời phân nếu có chung sinh nào bề trong có chi tánh theo đức phần thế tôn nghe pháp tin nhận càng càng tinh tân muốn chống ra khỏi ba cõi từ cầu chứng niết bàn gọi đó là thanh văn thừa như các người con kia vì cầu sẽ dễ mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sanh nào theo đường vườn thế tôn nghe phạm tin nhận rồi ứng cần tin tân cầu trí huệ tự nhiên thừa tính riêng lẽ vắng lặng sâu rõ nhân duyên của các pháp gọi đó là duyên dáng thừa như các người con kia vì cầu sẽ hữu mà ra khỏi nhà lửa nếu có chúng sinh nào theo đường phần thế tôn nghe pháp tin những siêng tu tinh từng cầu những thiên tri phương tri tự nhiên tri vô sư tri căn môn tri kiến lực vô y của như lai có lòng thương xót làm mang vui cho vô lượng chúng sanh lời ích trời người đồ toàn tất cả hàng đó gọi là đại thừa bồ tát vì cầu đăng thừa này này thời gọi là ma ha tát như các người con kia cầu xe châu mà ra khỏi nhà lửa xa lời phất như ông trưởng giả kia thấy, thấy các con, con địa ngang ngôn ra khỏi nhà lửa đến chỗ vô ý ông tỳ nghĩ ta của dầu vô lượng nên bình đẳng đem xe lương đồng cho các con đứng như lai cùng lại như thế là cha của tất cả chúng sanh nếu thấy có vô lượng nghìn đường chúng sanh do cửa Phật giáo hóa mà thoát khỏi khổ đường hiểm đáng sợ của ba cõi đẳng sự vui niến bàn bấy giờ đức như lai bèn nghĩ ta có vô lượng vô biên trí huệ lực vô uy vân vân tạng pháp của các đương phần các, các chúng sanh này đều là con của ta đồng ban do pháp đại thừa chân để có người đường diện đồ riêng đều đem pháp diệt độ của như lai mà cho chúng sanh nó diệt độ nhưng chúng sanh đã thoát khỏi ba cõi đó phật đều cho món vui thiền định giải thoát vân vân của các đứng phật các món đó đều là một tương một thứ mà các đấng thánh khen ngợi hãy sinh ra sự vui sạch màu bậc nhất xa lời phất như ông trưởng giá ban đầu dùng ba thứ xe dù dẫn các con sau rồi chỉ bằng cho xe lớn vâng báo trang nghiêm mà nguồn thứ nhân sông ông trường gia kia không có lỗi ư dối đứng như lai cùng như thế không có ư dối ban đầu nói ba thừa dừng dân chúng sanh sanh sâu rồi chỉ dùng đại thừa mà đô giai thoáng đó vì sao như lai có vô lượng tạng pháp trí huệ lực vô sở uy có thể ban pháp đại thừa cho tất cả chúng sinh chỉ vì chúng sinh không thọ được khen xa lời phân vì nhân duyên đó nên phải biến căn đức như lai dùng sự vương thiền ở nơi một vườn thừa vương phân biệt nói thành bà đương vương muốn tuyên lời nghĩa trên mà nói kể rằng thì như ông trường gia có một nhà rất lớn nhà đó đã lâu cũ mà lại rừng sâu xa vòng nhà vừa cao nguy gống cột lại gãy mục trinh xiên đều siêu vèo nền mong đã năn ra vách phên đều sụp đổ đất bùn rơi rớt xuống tranh lập xa tan tán loạn kèo đòn say rời khớm bốn bề đều cõng về khắp đầy những tạm nhờ có đến năm trăm người ở đổ nơi trong đó chim si hiu điều thứ quà chim thước cứu giáp loài ngưỡng xa vùng yên giống ngô công gió nhiên loài thu cũng ba túc diệu ly cùng nghề từ các giống độc trùng dự ngang dọc sẹn ruồi chạy chỗ vân dài mỗi tuổi đồ bất tinh cháy tràn các loài trùng khương lương bu nhóm ở trên đó cao soi cùng giá can liếm nhai và dày đạp cắn xe nhưng tay chết xương thịt bừa bãi ra do đây mà bầy chó đua nhau đen ngòm lay ốm đói và rẻ dẹt nơi nơi tìm mò ăn dần dực câu xé nhau gầm ghề rào gua rau nhà đó sự đáng sờ những biển trang dương ấy gấm cho đều có những quỷ lì mì vọng lượng quỷ già xóa quỷ dư tuốt ăn cả thịt người các loài trùng đông giữ những cầm thú hung ngáng ngấp cho bú sản sinh đều tử dấu gìn giữ quỷ giả xóa đua đến giành bắt mà ăn đó ăn đó nó nê rồi lòng ngùng dư thêm mang tiếng chúng đánh cài nhau đạo thần rưng đáng lo giờ những quý cưu bàn trà ngồi xóm trên đông rưng hoàng co lô hồng rưng môn tướng hay hai tướng qua rồi lại dạo đi buông lung chơi cùng dần Nắm hai chân của cho đánh chó là thức thinh lấy chân đạp trên cổ khùng bô chó để vui lại có cán giống quỷ thân nó rừng cao lưng rừng ruộng thân đen sau tường ở luôn trong đó rền tiền ngung ăn lương kêu la tìm món ăn lại có cán giống quỷ cô nó nhỏ bằng kim lại có cán giống quỷ đầu nó như đầu trâu hoặc là ăn thịt người hoặc lại ăn thịt chó đầu tóc rối tung lên giật nát lại hung hiểm bị đói khan bức ngặt kêu là vừa rong chạy già do cùng quỷ đói các chim muôn ngán độc đội gâm rào bốn bề rình xem nơi cửa do các nàng dương thế đấy vô lượng việc ghê sợ nhà cố mùng trên đó tuồng ở nơi môn người người ai hãy mưa mới ra đời gian chưa bao lâu rồi sau nhà cửa đó bỗng nhiên lửa cháy đỏ động một lung bốn bề ngọn lửa đều hừng hực dường cột và chính xiên tiếng tách nổ vang động năn gãy rơi rớt xuống vách phên đều lỡ ngã càng lại quỷ thân tay đồng cứng tiếng kêu to càng giống chim điêu đưa quỷ cứu bàn ra thấy kinh giờ chạy sáng xuống vẫn không từ ra đằng thủ dư loài trùng đồng chuỗi nùm trong lỗ an các quy tỳ xa xa cùng ở trong ăn đó vì vương đừng kém vậy bị lừa đến đốn bưng lại tàn hại lẫn nhau uống máu ăn thịt nhau những loại thú giá can thời đều đã chết trước các giống thú dữ lớn giành đua đến ăn nuốt khói tanh bay phùn phụt phủ khắp bít bốn bề loài ngô công gió duyên cùng với rắn ngung đồng bị lửa lòn đốn cháy tránh nhau chạy khỏi ăn quý bàn trà rình chờ liền bằng lấy mà ăn lại có các ngà quỳ trên đầu lửa bóng cháy đôi gàng rừng nông gồ sáng gió chạy quảng lên nhà lửa đó vừa ngày rừng đang nên ghé sửa độc hại cùng tay lửa các nán chẳng phải mãi một lung bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa nghe có người manh rằng các người con của ông trướng đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này tớ mẹ không yêu biếng chỉ vui âm mưa đâm trường giá vừa nghe sông kinh sợ vào nhà lừa tìm phương nghi cứu tế cho con khỏi tiêu hại mà dù bao các con nói rõ các hoàng hoạn nạn nào oan quý đồng trùng hòa tai lan tràn cháy các sự khổ tư lớm nối luôn không hề dừng loài động xạ ngươn phúng và các quý giá xoa cùng quý cưu bàn trà những giá can trồn cho chim điêu thiêu si hiu lại giống ba túc thầy điều đòi gan gỗ gâm đừng đang phải ghê sợ chó khổ nạn như thế huống lại là lừa lớn các con nhỏ không yêu dầu có nghe cha dạy cứ vẫn còn ham mưa vui chơi mãi không tối bây giờ trường già kia mới bèn nghĩ thế này các con như thế đó làm ta thêm sầu não nấy trong nhà lửa này không một việc đáng vui mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi chẳng chịu nghe lời ta toan sẽ bị lửa hai ông bèn lại suy nghĩ nên bày các phương tiện bảo với các con rằng cha có rất nhiều từ các đồ chơi trưng kỳ nhưng sẽ bộ tôn đẹp nào xe dế xe ưu cùng với xe trâu lợn nghiện để ở ngoài cửa các con mau ra đây cha chính vì các con mà sắm những xe này tùy ý các con tính có thể để giáo chơi các con nghe cha nói các thứ xe như vậy từng thời cùng giành đua giáo chạy ra khỏi nhà đến nơi khoảng đất chống rời những sự khổ, khổ nạn đường già thấy này càng con được ra khỏi nhà lửa ở nơi ngã tư đường đến ngồi tòa sư tư ông bèn tư mừng rằng ta nay rất mừng vui nhưng đứa con ta đây để nuôi rừng có lâm chung nhỏ dài không yêu mới lầm vào nhà hiểm có nhiều loài trùng đồng quỷ ly mì đáng giờ lửa lớn cháy hừng ngực bốn phía đều phật lên mà các trẻ con con này lại ham ưa vui chơi nay ta đã cứu chúng khiến đều đáng thoát nạn vì thế các người ơi ta nay rất vui mừng khi ấy các người con biết cha, đã ngồi ăn đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng xin cha cho chúng con ba thứ sẽ bao là như vừa rồi cha hứa các con mồ ra đây sẽ cho ba thứ sẽ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 Hộ Pháp thần vương nhất thiên thiện thần đồng tùy chứng minh gia hồ Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay Đối với thân thực hành thiểu dục trí tục Đối với khổ nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chân pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hoa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức như lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phật dạy Tin sâu nhưng qua phạn tâm Bồ Đề ứng dụng tu an xong cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh nê pháp nguyện cho những dân phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căng thuyền giảm gia quyền an khang lòng tình nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trường Nguyện cho các hướng linh chiến sĩ trường vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng mười hai loài con chứ vì hướng lính gia tiếng nội ngoại kiếp này và các kiếp trước các hướng lên oán gia trại chùa của tăng ni phật tử tại chùa các hướng lên có những duyên tại địa cuộc này các hướng lên liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ minh khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ tình sáu tam bảo sinh về nơi cõi phật an vui Chúng con xin hồi hướng công đứng tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế và dập tắt dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dừng trừ nạn dịch hồi hướng cho tất cả những bệnh nhưng có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bệnh nhưng qua vang sớm được sanh về cảnh giới an nghe lành Nguyện cho tất cả tăng đi Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng các nàng được cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh hồi hướng cho chúng nghe hành bình quỷ vương ác độc quỷ vương đang quỷ vương Huyết lệ sau quỳ vương cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quý này được nương công đứng tu tâm pháp lục hòa của chúng con. Mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật Pháp tứ bo việc ác hộ trì việc thiền phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành bồ đề truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh có vô thương bồ đề Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đức trọn đầy những tâm hòa lạc Già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chuông sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hương lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp chồng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe ó phước ban gấp tất cả đức độ quần sanh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dương nghe sạch nà nam ma mô Phật bồ nghệ sư thịnh ca mô ni Tùng kính công đừng có bao nhiêu Con xin lấy đó hồi hướng về à, Nguyện khẩm pháp giới các chúng sanh à, Thầy đều thể nhập vô sanh nhận Nguyện tiêu ba chương dần phiền não Nguyện được trí tuệ thực sáng ngời Nguyện các tội chương thấy tiêu trừ đời thường hành bồ tát đạo nguyện đem công đứng tu hành này trang trải mười phương gấm tất cả hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thường giác từ ở